trước khi mà <laughs> vào cái nội dung ờ, của ngày hôm nay thì thì thì, thì gọi là chuyện kiến với anh em tí thôi à, hôm qua thì ờ, chỗ bạn Hào thì bạn có kiến nghị với Hào hay bạn nào có cái kiến nghị là hôm nay sẽ chủ đề là về quản lý cái điểm thay đổi à, đánh giá cái chỉ số đánh giá hài lòng cách đánh giá cách đánh giá hài lòng khách hàng đánh giá tính khả thi và yêu cầu riêng khách hàng đúng không? Vâng. Em hôm qua là à thì uh, có thể là cái đầu tiên là mình liên quan đến chủ đề quản lý điểm thay đổi đi cho nó dễ uh, ở đây uh, có anh em nào quan tâm đến cái chủ đề này không vừa đề xuất hôm qua quản lý điểm thay đổi là bạn vững vững người, vâng em nghe đi ạ ừ thì hôm qua là cái chủ đề là quản lý điểm thay đổi ấy thì như nào thì vững nhỉ thì em nêu ờ, vấn đề xem nào tức là ở bên em ấy thì đang gặp cái vấn đề như này ạ là khi mà có cái sự thay đổi thì nó lại có rất nhiều cái cấp độ anh ạ và ví dụ như nhiều phòng người ta quy định ra những cái cấp độ này thì là phải thông báo thông báo gì đấy ạ thì như thế thì nó sẽ gặp mà quá nhiều cái cái cái là nếu khi người thao tác hoặc là bất kể ai đó thay đổi thì ờ, người ta sẽ không biết được có lên thông báo hay không vì, vì nó nhiều vấn đề quá rất nhiều vấn đề ạ nên người ta cũng rất là khó kiểm soát và nó cũng sẽ luôn luôn có cái nguy cơ gây sai lỗi ở đấy ạ thì ờ, em em cũng đang ờ, mong muốn là tức là mình cùng thảo luận làm sao để cho nó hợp lý nó làm làm cho cái quy trình nó làm sao nó nó tốt để cho ờ, cùng thảo luận như, như thế ạ à, Dũng thì nói rõ hơn bởi vì về nguyên tắc là khi mà thay đổi thì đương nhiên phải phải có cái, cái, cái, cái hoạt động là thông báo cho người quản lý rồi để người ta để xem xem là cái đấy nó cần phải update vào tài liệu hay là update vào quy trình hay là nó có những cái thông báo cho khách hàng hay không tức là chứ không vâng. thể là tự cũng là thay đổi là thay đổi ví dụ như bây giờ điều kiện máy nó đang chỉ định là à, thời gian lúc là uh, ờ, 5 giây thì mới xong sản phẩm bây giờ ông chỉnh xuống vì ông muốn là nhanh hơn ông chỉnh xuống 4 giây hoặc 3 giây là xong sản phẩm rồi ví dụ như vậy tức là người ta người ta thao tác người ta chỉnh tự tự thay đổi mà người ta không thông báo gì với cả quản lý ấy. mà tự thay đổi thì cứ ngấm vào thay đổi thì thì nó cũng sẽ dẫn đến các rủi ro và có thể là người ta không hiểu vấn đề đúng rồi hoặc, à... hoặc là nhiều khi là người ta công nhân ấy với công nhân nhiều khi người ta thao tác người ta thấy là thao tác mà theo quy, hướng dẫn ấy, thao tác như thế là hơi thừa thao tác như thế hơi thừa người ta thấy nó không quan trọng lắm không cần thiết lắm à, giả sử như người ta mình lấy ví dụ nhé là à, khi có một cái quy định là khi ở ở các bạn đúc đúc đúc thì nói bên bên bên bức bên, bên hào thì hiểu rõ rồi cái đúc chẳng hạn đúc ra sản phẩm ra công ra sản phẩm thì, thì giả sử như là cái người khách người ta đi vào công ty người ta vô tình người ta cầm cái sản phẩm uh, mà bạn bạn gia công sang đúc người ta cầm bằng tay thôi người ta cầm lên người ta xem xem xong đó người ta bỏ xuống dưới cái giỏ hàng của bạn à, vững hình dung không vâng thì thì theo quy định ấy là khi mà cầm tay mà không không đeo băng găng, găng tay mà cầm cầm tay trần này này cầm một sản phẩm thì về nguyên tắc là cái sản phẩm đấy phải loại đưa vào sản phẩm SG vâng thế thì nếu mà nhiều người người ta không hiểu ấy thì người ta thấy rằng là cái, cái, cái, cái, cái chi tiết bằng gang như vậy cái chi tiết bằng kim loại như vậy mà cầm vào tay thì nó có vấn đề gì đâu mà tại sao lại vứt nó sang hàng NG thì với cái công nhân người ta không hiểu vấn đề thì người ta người ta nghĩ là cái đấy cũng chẳng quan trọng gì và như vậy thì đôi khi là người ta cầm bằng tay người ta xem xong đó người ta vẫn để hàng UT là bình thường có hình dung không vâng thế thì ở đây mình phải giải thích cho người ta là hiểu là ở đây ấy, là tại sao mà khi cầm bằng tay ví dụ như người ta cầm bằng tay thì người dùng cái tay nó có mồ hôi và khi cầm vào tay tay mà có mồ hôi mà dính vào sản phẩm thì cái chỗ mà tay cầm ấy, cái chỗ mà dính mồ hôi ấy, nó sẽ cái chỗ đúc ấy, nó sẽ bị uh, uh, người ta gọi là bị biến màu cái chỗ đấy nó bị xỉn xỉn đấy không biết là là bên vững đã bị lỗi này chưa nhưng mà một số công ty nó quy định là không được cầm tay tay gần trở này không được cầm vào sản phẩm đó. vâng đúng cầm đúng là nếu mà quy định thì là như thế ạ nhưng mà ví dụ em em ý... cái này xỉn và xỉn như vậy thì khi mà mà cấp sang khách hàng thì về nguyên tắc cái hàng kiểm tra hàng mà chỉ cần một lỗi về ngoại quan thôi là người ta sẽ trả lại cả lô hàng hoặc là người ta bắt shorting lại 100% thì đấy là về về về aetf nó bắt như vậy thành ra là cái tay cầm ấy thì rất là không được bắt buộc phải vứt cái đấy sang để sang NC tay cầm nó dính mồ hôi rồi dính mồ hôi lẫn vào con hàng rất dễ nguy cơ dẫn đến là vâng vâng anh anh à, ờ, theo mình thì bạn ờ, vững bạn hỏi có một cái ý như thế này này tức là ờ, ở đây mình cái câu câu hỏi mà mình cái vấn đề mình đặt ra ấy là cái không phải là cái điểm thay đổi nào mình ứng xử một cách giống nhau đúng rồi ạ mà tại bây giờ câu hỏi ngược lại đối với bạn Vững ấy thế thì đối với người một cái điểm thay đổi nào đó thì mình à, tùy thuộc vào cái cái gọi là cái mức độ của nó như thế nào để đưa ra cái đối phó phù hợp cái mức độ đó bạn xác định như thế nào thì câu hỏi đấy đúng rồi ạ vì vì hiện tại nhá anh nhá thì à, nhiều phòng ấy có cái điểm thay đổi thì người ta sẽ phân ra là ở cái ờ, cái nào thì sẽ lên thông báo cho cho cái từng cấp ấy anh tức là nó sẽ có từng cấp độ cái mà đấy thì người ta ừ, bằng cách nào người ta phân loại vậy? em cũng thấy nó là bằng cái cảm quan đấy tức là phân loại theo cái cái mức độ ờ, mức độ ờ, nó gây ảnh hưởng ạ đấy thế thì khi mà cái, khi mà mình phân độ theo cái cái gây ảnh hưởng đấy thì cái về mặt lý thuyết uh, quản lý thì mình sẽ dựa trên cái cách nào hưởng đấy mình đánh giá bằng cách nào thì có thể là mình à, theo cái số lần à, nó lần nó bị nó phát sinh ý ạ cái tần tần suất lặp lại mình có thể đánh giá theo theo như thế ạ ừ, ờ, ok rồi tức là khi mà mình có một cái vấn đề xảy ra này mình nói là ok tôi đánh giá ảnh hưởng của nó nó sẽ nếu mà cái này xảy ra thì nó sẽ dẫn đến cái này đúng không vâng sẽ dẫn đến cái kia đúng không thế thì nó sẽ cần à, nó sẽ giống với cái quy tắc của FMBA e đánh giá những rủi ro của cái điểm thay đổi đấy xảy ra rủi ro tức là rủi ro tức là cái hậu quả phía sau thế thì bằng cách là gì nhỉ mình đánh giá cái mức độ rủi ro xảy ra thì mình sẽ quy định được à mình sẽ đánh giá được cái gì à cái đấy là nó gây có thể gây ra rủi ro lớn và rủi ro nhỏ hoặc là không rủi ro gì đấy. thì bằng cách là khi mình phân được loại được như thế thì mình sẽ áp dụng những biện pháp tương ứng phù hợp ví dụ như là gì ạ khi mà rủi ro thấp chẳng hạn thì có những cái trường hợp người ta sẽ gì ạ ok đến lúc xảy ra tôi mới tôi kệ nó đến lúc xảy ra tôi mới có hay động có nghĩa trong trường hợp đấy ví dụ chẳng cần báo cáo đấy, những cái chuyện đấy thế thì sau đó thì mình mình sẽ đối với cái rủi ro mà nó vừa vừa có thể gây ra hiệu quả lớn tại khách hàng này gây ra nhiều chuyện nó lọt hết qua chỗ này chỗ kia để làm gây ra cái chuyện mất nhiều tiền thì lúc đấy mình sẽ phải áp trước những cái hành động vừa là vừa khắc phục phòng ngừa để phòng chống nó không xảy ra luôn đúng không thế thì chính vì thế là mình, mình mình có những cái hoạt động có những cái rủi ro ví dụ ví dụ như cái người nghỉ chẳng hạn công nhân nghỉ thì chỉ cần đứng ít giờ xử lý là xong đúng không? nhưng mà có những rủi ro ví dụ như thay đổi cái thông số kỹ thuật ở, trong bản thân control plan chẳng hạn đấy. thì mình lại có cái hành động tương ứng thì mình ghi cái trong đấy là thế nào nó lại escalation lên tức là nó leo thang lên thế thì cái câu chuyện ở đây thì đầu cái nguyên tắc quản lý rủi ro nhé thì mình sẽ phải xem xét để đánh giá cái mức độ cái tiềm ẩn do đấy nó gây ra hậu quả gì và sau đó thì mình tùy hiệu quả đấy mình sẽ đưa ra những cái phát ngôn đấy là nguyên tắc rất là cơ bản cái từ nguyên tắc cơ bản đấy thì mình sẽ nếu mà trong trường hợp áp dụng một cụ thể tế nhé thì mình sẽ phải ok cái thay đổi này là thay đổi gì chẳng hạn như là thay đổi 4G nhé thì thay đổi ví dụ như là về thay đổi cái, cái uh, ví dụ có người nghỉ chẳng hạn thì thay người mới vào thì phải người mới như thế nào và cái cách thức phải làm như nào từng bước từng bước một để ra hay là gì nhỉ cái máy này nó hôm đấy nó bị ờ, dao nó, nó đến lúc thời kỳ bảo dưỡng thì phải thay cái dao mới bỏ cái dao cũ đi đấy. thế thì cái dao mới này ảnh hưởng đến cái, cái chất lượng sản phẩm như thế nào mình đánh giá à cái mức độ sản phẩm này nếu mà thay cái dao đấy thì nếu mà cái dao đấy mà nó có cái điểm thay đổi như vậy thì có thể xảy ra chuyện A chuyện B chuyện C do đó mình cái cách của mình để báo cáo này mình có thời gian mình thử nghiệm kiểm tra này xong mình, mình đánh giá báo cáo cho ai đó phải cấp cao hơn ký vào đó sau đó, sau đó mình mới cho phép vào ừ. theo mình đừng làm ra cách nhưng mà cái cái cái cái, cái điểm quan trọng nhất ở đây là mình tuân thủ đúng cái gì nhỉ cách thức quản lý dần thay đổi có nghĩa là phải cái việc đầu tiên là phải đánh giá được cái rủi ro của dần thay đổi ừ. nó chỉ rất đơn giản thôi theo mình À, ừ, xin, xin ngắt lời anh, anh Lưu đi là ở đây, đây anh em ờ, chú ý là sắp hết giờ thì nó sẽ bị out sau đó thì anh em lại, lại đăng nhập lại nhé <laughs> mới nói tí em ờ, có trao đổi một chút ở trong cái quản lý thay đổi ấy ừ. ở đây nó có hai cái điều khoản 6.3 và điều khoản 8.5.6 thằng 6.3 ờ, thì nó nói về thay đổi về hệ thống ừ. còn thằng 8.5.6 thì nó nói quản lý thay đổi trong sản xuất nên là lý trong điều trong tiêu chuẩn đấy nó có hai cái điều khoản nó nói về quản lý sự thay đổi Thế nên là chúng ta như nếu như Vững Minh nói thì nó tập trung vào điều khoản 8 năm 6 nhiều hơn. Vâng. Như là thay đổi trong ờ, sản xuất. Yeah. Dạ. Đúng không Vững? Vâng đúng vậy. ạ. Vâng đúng vậy. ạ. Nên là nó không phải điều khoản 6 ba. Vâng. Thì nhưng mà đấy, về nguyên tắc đối với điểm thay đổi thì nó sẽ giống nhau hết mà. sáu và nếu nữa thì uh, đọc cái ISO 9002 2017 9002 nó giải thích cho cái áp dụng của cái ISO 9000 ấy. chín chín không hai chín không hai à em nghĩ về cái vấn đề của anh vững này thì cái vấn đề này bên em đang gặp phải cái vấn đề này rồi và em có đọc tài liệu á thì cái vấn đề này thì trong cái cuốn VDA volume 2 ấy thì nó đang giải thích rất rõ và cách thức làm như thế nào phân chia như thế nào các cái mức độ quan trọng của cái thay đổi từ đó nó hướng dẫn lập ra một cái gọi là cái bảng matrix bảng ma trận thay đổi trong cái bảng ma trận đấy thì nó chia ra làm theo kiểu là AH giả sử như con người thì này chia ra là người lần đầu này lâu rồi mới làm này hoặc là nghỉ sinh lâu rồi nghỉ sinh này không được ví dụ cái khác như nguyên vật liệu này thì có nguyên vật liệu lần đầu này nguyên vật liệu thay đổi này và nguyên vật à, liệu à. lâu rồi mới dụng thì trong cái ba trận đấy thì từng với ứng với từng hạng mục thì nó lại có cái uh, yêu cầu là chuẩn bị trước thay đổi chuẩn bị trước thay đổi thì anh phải làm gì ứng với à. từng hạng mục hạng một thực hiện này phương thức làm việc này ai phụ trách này xong đến như là đến tiếp hạng mục theo này đánh giá con đưa vào sản xuất hay không thì lại tiêu chuẩn là gì ai là người đánh giá sau đó tiếp theo là xác nhận tình trạng sau thay đổi đấy ừ. xác nhận nữa ai cũng xác nhận lại tần suất thời gian hồ sơ ghi chép sau đó lại tiếp tục đến là xác nhận chất lượng sau thay đổi ừ. là phương pháp xác nhận tần suất hồ sơ ghi chép ai là người cái chịu trách nhiệm xóa bỏ ừ. cái xóa bỏ cái xóa bỏ quản lý quản lý cái thời kỳ đầu sau khi thay đổi đấy và cuối cùng là ai là người phê duyệt cái thông tin với khách hàng thì theo cái ừ. 2 á thì nó ừ. nó hướng dẫn rất rõ ràng về cái đấy mini 6.2 6.2 uh, tiến VDA volume 2 à volume 2 à. Ờ. cái cuốn này nó hướng dẫn về ba à. trong đấy hướng dẫn nó có cả cái lưu đồ nó có hẳn một cái lưu đồ hướng dẫn là ừ. cái cách thức để lập cái gọi là cái bảng ma trận thay đổi đấy ừ thì em nghĩ là anh cũng tham khảo tìm tìm cái đấy tham khảo để nó rõ hơn ừ. ờ, nói như tiến thì là đối với thay đổi trong sản xuất thì nó sẽ phải chia ra làm các yếu tố thay đổi và đặc biệt là nó chia thành các yếu tố chính là 4M đúng không? Đúng không? Và mỗi yếu tố đấy thì trong VA 6 à, volume 2 ấy, thì nó có hướng dẫn ra là chi tiết ra từng cái một thay đổi thì mình sẽ phải xem xét trên cái gì ai là người trách nhiệm à, ai xem xét rồi phê duyệt trước xây đổi vào sau xây đổi thế nào đúng không vâng đúng ạ như vậy thì nó sẽ khá là chi tiết à, thì cái cách tiếp cận ấy ừ, nếu mà nhìn về mặt tổng quan ấy thì, thì theo mình nghĩ thì nó đúng như là chỗ chỗ nó xuất phát phải là đúng từ cái chỗ mà anh anh Hưng nói tức là nó xuất phát từ cái rủi ro thay đổi đấy nó có rủi ro lớn thì bé và từ đấy thì nó sẽ phân cấp xem là thứ nhất là về về trách nhiệm thì nó sẽ phân gọi là người ta gọi là quá trình giao tha đấy vâng. tức là mình mình phân ra xem là ừ, ai thì là cái dụ như là chỉ cần tổ trưởng giải quyết thôi hay là phải đến trưởng phòng giải quyết hay là đến trưởng chất lượng giải quyết hay là đến tổng giám đốc quyết định thì đấy là về phần trách nhiệm thứ hai là cái hoạt động ví dụ như là với những cái rủi ro mà thấp có thể là hoạt động ít thôi nhưng mà đối với rủi ro cao thì có thể nó sẽ phải có những hoạt động nhiều hơn ví dụ như là hoạt động sản xuất thử rồi hoạt động đánh giá sau sản xuất rồi hoạt động theo dõi sau đến nữa vân thì cái đấy là nó tùy thuộc vào cái nghiêm trọng thế còn cái bản volume 2 thực ra là nó đã căn cứ nó không căn cứ trên cái đấy nhưng mà nó nó chia ra chi tiết rồi anh em chỉ dựa đấy là xong vì đấy nó thì volume 2 thì nó có hẳn cái lưu đồ cách phân tích thế như anh hùng nói là cái phân tích là của đánh giá có ảnh hưởng đến khách hàng không chủ yếu trong cái bốn này là hướng dẫn là à, chủ yếu là ảnh hưởng có ảnh hưởng đến khách hàng hay không thôi nếu ảnh hưởng đến khách hàng thì phải làm như nào thì không nào rất là rõ rồi thì thêm bảo cái volume hai này volume hai ok cảm ơn ý ờ, kiến thông tin rất hay ý kiến anh Hưng là là làm cái tổng quát ấy bởi vì anh em mình chia sẻ lại anh em cái ờ, tiêu chuẩn nhé ở cái phần 6.2 thì thực ra tiêu chuẩn đã nói tức là hoạch định thay đổi tức là đây là lập kế hoạch cho cái việc thay đổi thôi thì trong cái việc lập kế hoạch ở 6.3 nó nói là khi mà có cái thay đổi đấy đối với hệ thống anh em nhìn được không có có ừ. thì thứ nhất là phải xem xét đến mục đích của thay đổi tức là mục đích tại sao thay đổi đấy và cái thứ hai là xem xét đến cái hậu quả tiềm ẩn của sự thay đổi này chính là cái chỗ mà anh Hưng anh anh anh nói anh Hưng nhỉ theo mình thì nó cái nguyên tắc nó giống nhau thôi mà và đấy thì nó nó sẽ phải xuất phát từ cái cái cái hậu quả xem xét đến hậu quả tiềm ẩn đó và trong này thì ngoài cái việc mà xem xét hậu quả của tiềm ẩn thì nó bắt là phải xem xét cái tính toàn vẹn của cái thống quản chất lượng cái chỗ này là nhiều anh em cũng thắc mắc tức là trong tiêu chuẩn thì nó bắt phải xem xét tính toàn vẹn của hệ thống quản lý chất lượng là ý là nó như này tức là khi anh em để ý là ờ, đối với một cái hệ thống quản lý chất lượng về cơ bản một cái tài liệu rồi nó sẽ link nó sẽ liên quan đến các tài liệu khác vì vậy là khi mà thay đổi có một cái thay đổi nào đó nó ảnh hưởng đến một tài liệu thì mình phải xem xét nó có ảnh hưởng đến tài liệu khác không à, mình lấy một cái ví dụ như này giả sử như là khi mà bạn à, thay đổi nguyên vật liệu đi trong sản xuất ấy, thì nó có này đang sử dụng nguyên liệu A rồi bạn chuyển sang nguyên liệu B để sản xuất ví dụ vậy thì đấy là một cái hạng mục thay đổi đúng không thế thì khi mà à, chuyển từ nguyên liệu A sang nguyên liệu B ấy, thì mình ngoài cái việc mà, mà đánh giá cái hậu quả có thể đưa ra các cái biện pháp ví dụ như giống giống vừa nãy ở cái volume 2 mà tiến nói rồi nhưng mà ngoài cái đấy ra thì mình phải xem xét cái sự cần của hệ thống nữa tức là khi thay đổi từ nguyên liệu A sang nguyên liệu B thì cái thứ nhất là trên cái FMEA là mình mình thấy là cái nguyên liệu nó có đề cập trong FMEA nguyên liệu có đề cập trong control plan nguyên liệu đấy nó có đề cập ở trong cái bảng uh, work injection nguyên liệu đấy nó có đề cập trong cái hướng dẫn uh, kiểm tra nguyên liệu đúng nhỉ như vậy thì khi anh chị thay đổi từ nguyên liệu A sang nguyên liệu B thì lập tức mình phải giả lại toàn bộ cái hệ thống tài liệu của mình ấy xem có những cái quy trình hay cái văn bản nào nó liên quan đến cái, cái nguyên liệu hay không và nếu có thì lập tức là anh chị em là phải, từ hết sửa lại hết thậm chí là cái hồ sơ copy pet ngày xưa mình có cái kết quả test ừ, nguyên liệu là mình test cho cái nguyên liệu a đây là mình được sang nguyên liệu b cũng nghĩa là mình test lại nguyên liệu và cái test lại nguyên liệu kết quả test nguyên liệu thì mình update lại vào trong cái pipet hồ sơ pipet rồi trong control plan cũng update lại rồi trong cái hướng dẫn kiểm tra incoming ấy, tức là nguyên liệu được vào phải update lại thế thì ở đây tôi sẽ nói là khi mà có thay thì phải xem xét cái tính bảo vệ của đầu khí là chính là xem đến các thứ chỉ xem là chính là xem xem cái, cái, tài liệu của hệ thống ấy là có liên quan thì không nếu khó thì hết nhiều anh em là ví dụ như là nhiều đặc biệt là sản xuất ấy, nhiều khi là sửa đổi nhưng mà không chỉ biết là sửa đổi bộ phận mình thôi và họ chỉ update vào cái hướng dẫn bộ phận mình thôi nhưng mà thực ra thì họ không nghĩ rằng là cái hướng dẫn của họ ảnh rất nhiều đến trên quên rất không biết thế nên là trong đánh giá ETF thì có năm đầu tiên thường thường ok nhưng năm thứ hai thì thường là hay chết vì lý do đấy nhiều khi ở dưới thay đổi nhưng mà trên cái control plan FMA cũng thay đổi thế này lúc đánh giá cộng control plan FMA xuống sửa cái nó khác nhau nó khác như là đấy luôn cái này là cái mà uh, anh em lưu ý là phải đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống thế còn cái hai cái điều dưới một tiêu chuẩn nói là phải sẵn có các nguồn lực và phải phân công lại trách nhiệm quyền hạn thì cái này thì dễ rồi nhưng khó nhất ở đây là có hai cái đầu là mục đích cái đổi là hậu quả thì ờ, cái hậu quả tiềm mình sự thay đổi này là nhiều khi anh em không để không biết vào trong cái, cái kiểm soát thay đổi thành ra là ờ, có hai cái lỗi ở đây ờ, bên chỗ Vững thì có cái phiếu đề xuất thay đổi Vững này có cái, cái mấy cái đấy thì có anh ạ nhưng mà à, cái của em đang à, ví dụ như nhận em ví dụ ở mình ấy dạ à đây bật mic à đây đây ạ tất thì có thì à, có anh ạ mà ở đây cái gặp đang đang còn gặp cái cái rắc rối là như này ạ ví dụ như nó sẽ có rất nhiều cái, cái mức độ ấy anh tức là cái thay đổi thì nó sẽ có rất nhiều mức độ và mình đã phân quyền rồi và tức là cái nhiều sự thay đổi ấy Ờ, mà chính cái người những cái người làm trực tiếp ấy người thao tác ấy người ta sẽ không nhận biết được người ta cũng không biết được vì thực tế là nó có quá nhiều sự thay đổi và rất nhiều mức độ người ta chia theo rất nhiều mức độ như thế thì làm chính cái người thao tác người ta sẽ không biết được và không nắm bắt người ta thực tế thì người ta cũng không hiểu ấy đấy thì dẫn đến cái một điều là à, cái sự lúc mà mình sẽ không kiểm soát được ấy đấy cái vấn đề đề nó đang là như vậy ạ Ờ, thì có thể lấy một cái ví, ví dụ ừ, nào đó mà thực tế mình đang gặp phải rồi ví dụ nhẹ nhá ví dụ như khi mình à, thiết kế ra uh, khi một mình thiết kế ra một cái ờ, cái trục chẳng hạn ạ nhưng rồi khách hàng khách hàng khách hàng có sự thay đổi của một chút dung sai thôi thì như thế là xong ờ, xong rồi cái những người mà ví dụ ở trên cái phòng bộ phận kinh doanh ấy thì người ta lại không không thể áp hết update được ờ, chuyển hết được ờ, cho xuống xuống cho các cái phòng ban ấy thì thì là người ta sẽ không không tức là cũng sẽ cũng sẽ cũng sẽ không kiểm soát được không kiểm soát được cái vấn đề về về dung sai đó thì dẫn đến là nó vẫn hiện tại thì cái dung nó sẽ không đạt được tức là người ta sẽ không nhận biết được và cái sai sai số tiềm ẩn nó luôn luôn xảy ra ấy kể cả cho dù nhá cái dung sai đó nó đang nằm trong cái cái cái, cái sự thay đổi ấy nó hơi hơi có hiểu nha theo à. em được hiểu là, cho đây, đây vấn đề vấn đề là là nó là trao đổi thông tin bộ nhỉ nhưng mà ý em là ở đây ấy, là nó thực ra thì mọi người đang chia ra quá nhiều vấn đề ví dụ như cái mức độ mình cũng chia ra và có nhiều cái sự thay đổi quá tức là mình có quy định cái sự thay đổi rất nhiều nhưng mà dẫn đến cái người chính chính những người thao tác người làm trực tiếp ấy, người ta sẽ không biết được và người ta không kiểm soát được hiện tại ờ, cái vấn đề nó đang ở đấy ạ nhất cái vấn đề cái, ví dụ thứ nhất là cái chỗ ví dụ vừa lại anh Vững nói á, thì em, em em đang hiểu là cái vấn đề đơn thuần là thông tin thôi và cái nhóm APQP ở ờ, đấy đang làm đang làm việc đang có vấn đề đúng rồi cái vấn đề thứ hai mà anh vẫn nói là vào vâng, công nhân ở dưới công nhân thao tác ở dưới không biết về cái thay đổi thì cái này theo em là đang ở ờ, nó đang một cái hướng khác cái hướng này thì bên chú bà bên em anh vững trước là chú bà chẳng biết rồi đấy thì bên dạ. em đang đang gặp phải vấn đề này và đang cải tiến thì nguyên nhân của cái vấn đề này là do cũng là do trao đổi thông tin không được tốt nghĩa là trao đổi thông tin giữa cái những cái người leader có những staff nắm những cái người leader và staff thể nắm bắt được thông tin thay đổi nhưng lại không truyền đạt được xuống cho cái người đi đầu dẫn đến là giả sử như ví dụ nhé khi thay đổi điều kiện đúc thì phải viết thiếu process trên chẳng hạn nó là một cái điều kiện thì khi sản đúc khi đúc xong người ta sẽ dán cái phiếu nhận định bốn m lên cái lô sản xuất lô sản phẩm đúc xong đấy xong và người ta sẽ lưu chuyển cái lô sản phẩm đúc xong đấy sang công đoạn gia công chẳng hạn mà trên cái đấy trên cái nô lúc đấy thì có hiển thị phiếu 4 m rồi thực tế thì những người leader của bên gia công bên lúc người ta nắm được cái gì đấy nhưng cái người công nhân trực tiếp thao tác bên dưới á khi tiếp nhận sản phẩm người ta không biết một cái gì cả không biết cái chỉ biết đấy là à có phiếu thay đổi là đang có thay đổi thôi thay đổi cái gì và khi thay đổi như thế phải làm cái gì Đúng xe kiểm tra nó thay đổi như nào người ta không nắm được cái gì cả có phải là ý anh Đức đang hỏi cái vấn đề đấy phải không ạ nó cũng là một phần thôi khả năng đây là mình nói nó hơi bị ấy nhỉ ví dụ uh, tức là cái vấn đề là em thấy nó đang có rất nhiều cái cái phân cấp và phân quyền tức là ngay kể cả cái người đâu anh anh biết rồi có nghĩa là như này nhá thì bên bền vững ấy thì khả năng nó đang gặp vấn đề uh, ờ, theo ETF thì nó có trong cái phần, phần phân chia trách nhiệm quyền hạn ấy thì nó có một cái phần đó là liên quan đến người đại diện khách hàng em hiểu là là người đại diện khách hàng ở bên bên vẫn có cái, cái, cái vị trí này không có đó là ừ, người đại có. diện khách hàng người đại diện khách hàng là cái người mà ừ, nó giống như là ở một công ty nó có cái số gọi là số hotline ấy. tức là nhiều khi khách hàng nó có cử lên nó vâng. có thắc mắc hoặc là có vâng. những yêu cầu thay đổi thì nó nó không biết gọi cho ai cả ở công ty có phòng có phòng kinh doanh ạ phòng, có có kinh doanh kinh doanh vâng. có giám đốc có chất lượng có sản xuất nhưng mà nó không biết là bây giờ thay đổi này thì gọi cho ai thế thì thông thường các công ty ấy, ừ, trong trong ATS thì nó bắt là phải trong công ty phải phân phân một người là chịu trách nhiệm là đại diện khách hàng và cái người đại diện khách hàng này là cái người mà sẽ sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ thông tin từ khách hàng thế như vậy thì à, nói như vậy thì gần như là tất cả các thông tin khách hàng thì sẽ do người này người ta nắm và người ta sẽ là cái người chịu trách nhiệm sẽ thông tin cho các bộ phận để triển khai ví dụ như là tình huống của vững vừa nãy nói thì là giả sử như ờ, khách hàng nó có một thay đổi về về về về đúng sai thì cái người đại diện khách hàng là sẽ là cái người nắm thông tin đấy và cái người đấy sẽ chịu trách nhiệm triển khai và khách hàng nó đòi hỏi nộp hồ sơ gì thì cái người người đại diện khách hàng người ta sẽ sẽ phải tập hợp cái hồ sơ để chuyển khách hàng tất cả nó phải thông qua cái người đại diện khách hàng đấy và cũng tương tự như vậy thì đối với kiểm soát thay đổi thì mình nên nên phân trách nhiệm cho cái người người trách nhiệm chính theo anh là như vậy thì, thì khi mà có thay đổi thì thì cái người đấy vẫn là cái người nhận được tin và quyết định để xem là ai sẽ là cái người giải quyết hoặc giải quyết nó như thế nào thì em mình lên có một cái người chịu trách nhiệm Còn nếu mà mình không có người trách nhiệm mình chia quá nhiều thì thực sự nó sẽ bị dối dối trong tổ chức giống như đúng tình huống mà bước nói đấy nó sẽ bị dối và người ta cũng không nhiều khi người ta cũng không biết là thế nào bản thân những người công nhân ấy thì không đúng là người ta không nắm được thật vì nhiều khi mình có giáo dục người ta nữa thì người ta cũng không để ý đến người ta chỉ biết là sản xuất theo yêu cầu còn cái người leader hoặc là cái team leader ấy thì người ta không nắm được theo mình lên mình chia phân chia trách nhiệm rõ ràng ở trong trong tổ chức và lên nên nên tập trung vào ít thôi nếu mà phần nhiều quá phân loại nhiều quá là cũng bị loạn đồng ý của anh ví dụ như là tất cả thay đổi sản xuất tất cả thay đổi sản xuất thì là do phòng chất lượng người ta sẽ sẽ hoặc là do phòng phòng phòng, phòng, gọi là phòng ở một số công ty có cái phòng gọi là phòng PE ạ phát triển PE e phát triển à PD ấy, vâng. PPE đấy người ta vâng. sẽ chịu nhiệm thì tất cả mọi thông tin thay đổi sẽ phải phản hồi về PE ví dụ như vậy đấy thì nó thì đơn giản thôi tức là quy định của mình chỉ đơn giản thôi công ty thì thì nó sẽ dễ hơn nếu mà em chia quá nhiều thì nó sẽ bị lẫn Đấy. chứ còn tất cả những cái thay đổi về về quy trình thay đổi về hệ thống thì do ông của ông ông gọi là ông uh, phụ trách về ISO trưởng ban ISO hay là do ông ấy dễ nhạo ông sẽ không tìm được đấy không mình mình có hai cái không tất cả những cái gì liên quan ảnh hưởng sản xuất là không phi ý ấy. tất cả những gì liên quan đến hệ thống quy trình đường bộ trong hệ thống thì là về ông đại diện nào nó sẽ dễ và như vậy hai ông sẽ là cái người mà đủ thuộc quyền quyết định xem là như nào về cái tin và thay đổi của khách hàng đấy, thì nãy anh Trung bảo là mỗi công ty nó có một cái cửa sổ liên lạc đấy cái đấy đồng ý thực tế trong IET cũng không quy định phải như vậy nhưng có một cái là trên thực tế thì hầu hết khách hàng thì họ tiện đâu thì họ tin nhạc đấy thì hầu hết là như là cho pc và sale hoặc cũng có thể là bên ờ, kế hoạch sản xuất và xuất hàng đấy. thì họ rất hay có kiểu liên lạc như thế thì tốt nhất là nên mình thêm một cái quy định là bất cứ bộ phận nào khi nhận được một cái thông tin thay đổi từ khách hàng đều chuyển về cho cái đều phải feedback chuyển về lại cho cái ờ, cờ sới nạc và cờ sới nạc sẽ theo đúng quy trình của dọc xuống ừ. thì ừ. nó sẽ không bị rối ở đây nó có hai góc độ một là à, góc độ là mình không phân mình mình không không truyền thông tin đầy đủ cho khách hàng thành ra là đến lúc mà họ à, họ phản hồi là họ không biết phản hồi với họ cứ tiết đầu vào phản hồi đấy à, cái thứ hai là khi đôi khi mình mình phân rồi nhưng mà mình nói chưa rõ ràng tổ chức thành ra là nhiều khi người ta tiếp nhận thông tin khách hàng người ta bị giải quyết mình trả thông tin ở trên theo mình thì lên ờ, đâu đó thì mình xét ở hai góc độ này đầy đủ hơn thì tức là mình, là cái kỹ hơn hai góc độ này thì nó sẽ đỡ ví dụ như là ờ, đối với tất cả khách hàng thì mình thường xuyên thông tin qua một cổng ở đó thì lâu lâu là khách hàng nó sẽ quen thông qua cổng đấy thì vào sử dụng cổng đấy còn nếu mà không thì người ta sẽ tùy tiện đúng không cái cổng đấy không sử dụng thường xuyên người ta sẽ tùy tiện đấy cái thứ hai là mình phải thông báo báo cho nội bộ tổ chức và quy định hẳn hoi trong nội bộ tổ chức rõ ràng cái vấn đề này khi bất kỳ thách lách nào về như vậy sẽ dễ hơn còn nếu mà không thì vẫn cứ theo cái trường phái là cứ tùy thôi hiện đâu thì làm đấy còn một vấn đề nữa là cái vấn đề như anh cũng bảo là bên anh đấy đang bị rất nhiều thay đổi quá nhiều thay đổi và không kiểm soát được đúng rồi ạ có cái vấn đề chủ yếu là vấn đề thông tin thông tin trong nội bộ công ty thôi à, giả sử như bộ phận A có thay đổi thì phải có thể họp nhanh hoặc là thông tin ờ, trong một buổi sáng uh, họp gì đấy tất cả bộ phận khác đến tất đầu khác cùng biết cùng chuẩn bị em như bây giờ em đang đang nghĩ ở bên anh vẫn đang ở kiểu theo kiểu là bên tôi cũng bộ phận A là bên tôi thay đổi tôi cũng thay đổi thôi và là ông đằng sau đấy em đang theo chiều hướng đấy cái um, bây giờ làm sao mà để cho người người à, người à, người thao tác trực tiếp ấy người ta nắm bắt được à, những cái quy định đó thì nó vẫn đang là cái vấn đề vì vì thực ra là mình quy định rất là nhiều nhiều cái mà nó lại có nhiều cái mức độ ấy nên chỉ làm những người thao tác người ta trực tiếp người ta cũng sẽ không biết được đó là cái những cái sự thay đổi nào ấy đấy ừ, và người ta cũng sẽ không đánh giá được cái mức độ đấy nhá à, xin lỗi mình mình ờ, cắt lời một chút nhá mình vâng. có một số cái, cái, cái theo kinh nghiệm của mình vâng thì mình thấy là cái, cái việc thay đổi nó chưa không phải là chưa bao giờ là cái thứ dễ dàng ví dụ như là hôm trước ờ, mình có ở mình làm Honda chẳng hạn nhé thì thực chất mà nói thì họ chia phân nhóm tức là họ có ba cái quy trình là họ có ba quá trình kiểm soát điểm thay đổi thì, mà chỉ đối với điểm thay đổi trong sản xuất thôi nhé mà nếu mà ai là mình là supplier của Honda thì hãy nghe đến những thuật đầu phần đầu ấy giờ phần đầu ba, thứ là thay đổi cấu tạo là một này thứ hai là cải tiến chất lượng của thứ hai thứ ba là tự quản lý đó nó phân chia ra làm ba cái khu vực đấy thôi và nếu mà theo đúng cái, cái, cái quy trình của nó nhé thì nó đã chia nếu mà mình xét thì cái, cái, cái gọi là cái nhỏ nhất ấy thì nó chia được đến khoảng ba ba mươi trường hợp khác nhau nó phải quy định rõ ràng đến 30 trường hợp khác nhau các bạn nhé việc chỉ trong sản xuất thôi nó tương mặc dù có ba quy trình đấy nó sau đó nó chia nhỏ nó thành 30 cái loại mà quy định rất rõ rõ đến mức độ ví dụ như thế này này à, ví dụ như thế này nhé à, ờ, khi nói nó nói đến nhà cung cấp mới thay đổi này, thì nó sẽ quy định là trường hợp tăng nhà cung cấp này bao gồm tăng thêm nhà máy của nhà cung cấp này trường hợp thay đổi nhà cung cấp bao gồm thay đổi nhà máy trường hợp thay đổi nhận lợi nhập hàng trường hợp thay đổi phụ tùng sản xuất trong trong nhà máy sang phụ tùng mua hoặc ngược lại trường hợp thay đổi về sản xuất ví dụ đấy một nhà cái, cái, thứ nhà cung mới nó phân chia khoảng bốn năm cái thứ đó đó thế thì thế thì nó thực ra mà nói được cái này nó gần như là nó là cái thứ gọi là nó sẽ uh, nó đưa ra cái thứ coi mang tính gọi liệt kê liệt kê liệt kê và gì nhỉ nó trụ vào một cái là một cái quy trình nào đó liên quan đến tự quản lý chẳng hạn đó thế thì tức là mình không có tức là về mặt điểm thay đổi mình không có thể mong là gì cả nó khái quát hóa được lên được đâu nhất là đối với sản xuất chắc chắn đó đúng rồi đầu tiên mình xác định cái đó trước và tức là hình như là nó vẫn vẫn phải chia đúng không như đúng rồi cái điểm thứ hai vẫn phải chia ừ. cái điểm thứ nhưng hai. mà cách của anh hưng là là anh anh chia là thành ba ba nhóm chính xong từ ba nhóm chính anh chia xuống dưới, dưới nhóm dưới đúng không khoảng 30 mục nhỏ đấy là cái là, mà là cao nhất anh chi là ba nhóm chính không nghĩa là cái em ý anh Hùng cái này là theo như nãy bắt đầu em nói á là theo cái video volume 2 chia lập thành cái bảng ma trận điểm thay đổi á thì nếu anh chia theo đúng cái đấy á thì nó ra cuối cùng vào khoảng 40 cái hạng mục nhỏ từ cái con người ừ. thiết bị máy móc và vật liệu đúng nó chia nhỏ ra là khoảng như thế chúng đã dùng đúng cái video volume hai nhưng mà sau đó mình không tức là mình không có có thể cờ lên được tức là mình không thể thể thể than phiền được cái chuyện này quá nhiều đâu cái đấy bắt buộc phải như vậy đấy. nhưng mà mình chỉ mình chỉ có nói một điều là gì nhỉ mình cứ tuân thủ đúng cái nguyên tắc ờ, mà mình nói về quản lý thay đổi thực chất ấy cái nguyên tắc về cái thay đổi không có này nhận biết là một này phân tích này và đưa ra hành động mới cùng để thì giả soát kết quả gì đó thì cái đấy là cái, chính là cái nguyên tắc mà nó được đề ra trong ISO 31000 ấy ISO 31000 là ISO về quản lý thay đổi chính xác luôn còn nếu là trường hợp mà mà AETF nó có những cái điều gì nó khác ấy, thì thực chất là mình sẽ sẽ theo cái đấy thôi đấy nhưng mà ngay cả AETF thậm chí là ISO 9000 là anh chăng nữa thì cái điểm thay đổi nó đề cập rất là nhiều chỗ chứ nó không chỉ có điểm 6.3 và 8 đâu đấy, trong 8 nó có rất nhiều thứ ngay cả đơn giản nhất là thay đổi của một tài liệu chẳng hạn điểm 7 nó có đề cập đến cái thay đổi đấy và cái cách thức như thế nào tức là thực sự là rất rất rất rất nhiều đấy còn cái cái điểm của vững là gì nhỉ cái người thao tác ấy là cái người mà mà thao tác trực tiếp ấy thì mình chỉ có một trong cái kinh nghiệm của mình làm ấy thì chỉ có một điểm như thế này này đối với người thao tác ấy, bất cứ một cái gì mà thay đổi thì phải báo cáo tức là họ kinh nghiệm của họ phải báo cáo với tổ trưởng thế thôi đầu tiên là thì mình hãy xuất phát từ cái điểm tức là cái cái cái đầu tiên là mình xuất phát đúng cái điểm đó ra thì tổ trưởng chính là những người mà phải có một cái cái, cái mức độ trình độ nhất định về mặt phân tích rủi ro cũng như là có thể đưa ra những biện pháp tức là cái hành động để đối ứng với thay đổi đó ở mức độ nào đó đấy thì sau đó thì mình ok người người công nhân nó thạo rồi mức độ nào đó thì mình sẽ thả cho họ đến mức độ nào họ có thể quyết định thôi đấy thì đấy là cái cách của mình tôi còn còn cái chuyện mà được thay đổi là là, là, là nó không thể nào mà giảm nhẹ à, tức là không thể nào mà giảm ít nó đi được đâu bởi vì khi mà điểm tức là có nếu mà mình cứ đưa ra một cái cái giảm cái cái này thì làm thế này xong mọi người cứ cái dập khuôn đấy là, sai bởi vì cái nó lại mỗi điểm thay đổi nó có một cái gì nhỉ cái mức độ ảnh hưởng khác nhau theo đúng cái dòm của dịch thế thì do đó là còn đối với cái người mà thao tiếp có nghĩa là gì người mà thấp nhất về mặt quản lý trong cái tổ chức rồi thì cách thức là gì cứ nhìn thấy thay đổi là báo cáo đấy thì con ông tổ trưởng thì bắt buộc phải dạy cho ông một số thứ như là thế nào thế nào còn nếu mà không không được ấy, thì ông phải báo cáo lên đấy là cách mà tốt nhất bởi vì nếu không biết làm thì đối tức là khi mà ông tổ trưởng ấy ông cũng quản gì rồi về mặt logic nếu mà ông không biết làm gì với điểm thay đổi đấy có nghĩa là gì nhỉ cái điểm thay đổi đấy thì nào cũng có hậu quả lớn vì ông ông rất sợ đúng không ok theo mình như vậy thì thì thì ờ, nó vẫn cứ xuất phát từ cái cái nguyên tắc là rủi ro thôi cái đấy là cái cơ bản của anh còn uh, chứ còn ờ, cái cách mà như chữ chữ tiến nói thì là ừ, nó phải uh, nó, nó chia ra thành, thành à như chỗ anh hưng nói là nó chia thành khối chính xong nó là từ khối chính nó chia xuống cái khối nhỏ còn ờ, bên bên chữ tiến thì là nó có hẳn cái hướng guideline hướng dẫn rồi vâng, chỉ cứ dựa theo cái đấy là làm thôi rồi nó có cái guideline thì tốt rồi nhưng nhưng mà vấn đề đây là thứ nhất là cái người mà xử lý cái điểm thay đổi ấy, người ta cũng phải có một cái trình độ tức là người ta phải học về cái quy trình này và người ta có cái nhận thức nhất định về quy trình này thì người ta biết được còn nếu mà ai mà chưa đọc quy trình này đúng là khi gặp phải sự thay đổi thì người ta cũng hoang mang người ta chẳng biết xử lý gì công nhân hoặc là công nhân khi xử lý các sản phẩm thay đổi ấy thì bên em cũng vừa vừa mới triển khai xong một cái lưu trình và là hướng dẫn công nhân khi gặp các cái sản phẩm thay đổi thì phải xử lý như thế nào thử đọc nghe xem mọi người có cho ý kiến thì đầu ừ. tiên công nhân khi tiếp nhận một cái sản phẩm có hiển thị là sản phẩm thay đổi 4M thì cái như anh cũng nói thì ngay lập tức người ta báo cho cả ừ. cho leader và có chữ leader leader sẽ có trách nhiệm là xác nhận xem là cái thay đổi này có nằm trong kế hoạch hay không ừ. nếu có nằm trong kế hoạch thì ok rồi nằm trong kế hoạch thì chứng tỏ là đã được cái trưởng phòng hoặc là cái quản lý trưởng ca người ta truyền đạt lại rồi là phải làm như nào này chỉ thị ai à, người à, thao tác này sản xuất ở đây làm cái thứ cái đấy theo format ok rồi cứ thế chỉ thị người thao tác thôi sau khi chỉ thị người thao tác thì cái người quản lý trưởng ca ấy ta sẽ xác nhận lại cái người thao tác đấy một lần nữa xem có ok không sau khi xác nhận ok thì người ta sẽ công nhân dịch hành sản xuất sản xuất sau khi kết lô hoặc ca thì cái người leader sẽ tổng hợp dữ liệu và ghi chép vào bản thành muốn mở báo cáo lên cấp trên và liên lạc giữa các ca sản xuất và báo cáo các bên liên quan còn trong trường hợp khi công nhân tiếp nhận sản phẩm muốn mở và báo lên leader và leader xác nhận về cái sản phẩm này không có kế hoạch muốn mở là cái muốn mở bất thường không có kế hoạch vì một lý do nào đó mà bộ phận trước đấy người ta phải thay đổi thay đổi gấp ấy nên xuất sang đây thì không có kế hoạch gì cả thì khi tiếp nhận cái sản cái bốn màu này thì leader cũng sẽ báo cáo báo lên trưởng ca trưởng ca sẽ xác nhận trong trường hợp của là ca đêm các thứ thì trưởng ca sẽ đầu tiên là sẽ gọi điện xác nhận với trưởng bộ phận sau đó thì xác nhận với các bên liên quan là bên QC xác nhận tiêu chuẩn rồi xác nhận xem sẽ có thể sản xuất được hay không rồi chỉ thị tiếp tục sản xuất và khi chỉ thị sản xuất thì lại giống như cái là giống như giống như hệt cái là, là có kế hoạch rồi ừ. thì bên em đang lập một cái lộ trình như thế thì anh vững với cả cái anh thử xem là có vấn đề gì đó thực thực ra thì để sao em vẫn thấy nó nó sẽ luôn có cái tiềm ẩn là cái sự thay đổi đó nó không được kiểm soát anh ạ đúng thực thực sự là như thế đấy em thấy nó vẫn khó khăn ở như thế cái một trong cái ý mà vừa lấy ờ, ờ, cũng đề cập ấy là cái cái mà vừa lấy trước tiến cũng nói theo mình ấy, thì đó là cái vấn đề mà đào tạo để người ta người ta có có cái nhận thức nhất định về cái khi mà xảy ra thay đổi thì mình sẽ phải làm thế nào tức là phải đào tạo cho người ta về quy trình kiểm soát thay đổi nếu mà cái người thân leader người không nắm được cái quy trình này hoặc là cái bản thân cái người mà chịu trách nhiệm thay đổi không nắm được quy trình này thì đúng là sẽ gặp cái vấn đề lung tung như là cũng nói anh nghĩ chắc là chỗ này nó chỉ cái vấn đề là chỗ đào tạo thôi cho người ta đủ cái chứ còn nếu mà em đào tạo mà người ta vẫn không làm được thì em phải xét lại quy trình của em quy trình của em liệu nó có làm nhạc quá nào cái này, cái này sợ sợ quy trình lằng nhằng quá là người ta cũng không đúng rồi ạ với cả cái, với cả thực tế là cái bộ hồ sơ tài liệu của nó em thấy nó cũng không được tinh gọn ấy nó có rất nhiều nhiều nhiều form thế, thế khả năng là là có thể là em xét lại nếu mà trường hợp mà đào tạo mà người ta cũng làm lung tung thì có là mình phải xem lại cái quy trình của mình xem là nó đã ổn chưa mai nhé mai cũng thử sở lại cái ờ, volume ờ, uh, 6.2 xem xem là xong là cũng roi ờ, lại trong quy trình của mình vâng vâng ạ thì thì em em do lại xem là em sắp xếp theo anh thì volume 62 nó là à, không phải volume 62 mà volume 2 à. đó là cái à. nó đã đã tổng kết rồi nó đã đã nghiên cứu kỹ rồi thì nó đưa ra cái hướng dẫn vậy thì cũng nghĩa là về mặt đó nó tương đối tối ưu vâng thế nên là em thử dựa về đấy làm cái cơ sở và em do lại cái quy trình của em xem là em xem lại cái quy trình của em thì review lại quy trình của em xem là sau volume hai sáu à, hai đấy thì đã ổn chưa nếu mà chưa thì nên sửa cái này vâng ạ thì là ổn nhất vâng ừ. ok có cái từ keyword là volume 2 anh em lưu ý lốt lại volume 2 <laughs> ok thì ở trong uh, tiêu chuẩn đấy thì nó ờ, về về về về thay đổi thì có hoạch định thay đổi hướng ở số 3 nhưng mà ngoài số 3 thì nó còn rất là nhiều, cái thay đổi ví dụ là thay đổi tài liệu thì nó làm ở 7.5 đúng không ạ à, thay đổi mục tiêu thì nó làm ở 6.2 đúng không ạ đúng thay đổi mục tiêu ấy em em, em xem 6.2 có cái phần update mục tiêu thay đổi à, thay đổi tài liệu thì nằm ở 7.5 thay đổi thiết kế thì là 18.3 đúng không à, thay đổi đối với à, các yêu cầu liên quan đến sản phẩm yêu cầu khách hàng thì là 18.5 18 5 18 chấm 5 đấy à, thì nó có nó có nhiều nhiều cái chỗ mà nó đề xuất đến à, những cái thay đổi đó thì anh em search trong tiêu chuẩn thì nó, nó tương đối nhiều trong tiêu chuẩn thì nó đơn giản thôi ví dụ như là ở 63 thì giáo viên là ngoài định đổi còn à, đối với ở 8.5 ờ, ở, ở 7.5 này ạ khi mình sở đến 7.5 7.5 thì khi thay đổi tài liệu thì nó cũng kiểm soát thay đổi tài liệu thì, thì anh em ờ, cái quy trình đấy biết rồi đúng không khi có thay đổi tài liệu thì được các công hay hay nào thì cứ đề xuất thay đổi và thông báo thay đổi đấy chẳng hạn tài liệu dạ đấy cái, cái, cái này anh em vẫn làm thường xuyên thay đổi ở, ở, ở kiểm soát tài liệu ấy thì vẫn làm thường xuyên đấy ví dụ như là đây ta bảy chấm năm kiểm soát tài liệu đây tạo mới và cập nhật đây cập nhật updating đi tức là cũng là thay đổi đây thì, thì làm như nào thì vào ở 7 5 hai anh em xem thì khi mà tạo mới hoặc là khi cập nhật tức là khi thay đổi tài liệu thì làm những cái gì thì nó vào chỗ này chấm 5 2 dạ. thế còn ở, ờ, ở phía kiểm soát sản xuất thì anh em đây ở ờ, 8.2 nó cũng xác định yêu cầu đối với sản phẩm dịch vụ rồi xác định yêu cầu rồi xem xét nó có một cái phần liên quan đến kiểm soát thay đổi đây 8.2.4 này các thay đổi yêu cầu đối với sản phẩm dịch vụ thì khi uh, có thay đổi đối với sản phẩm dịch vụ thì mình phải làm cái gì thì trong này 8.2.4 nó định anh em nhìn 8.2.4 các thay đổi đối yêu cầu sản phẩm dịch vụ đấy thì cái này là thay đổi Đấy. thì khi mà thay đổi đối với cái sản phẩm dịch vụ thì nó trong tiêu chuẩn nó quy định rất là ngắn thôi một là các cái văn bản liên quan thì phải được hiệu chỉnh thì chưa? thứ hai là các cái cá nhân mà có liên quan đến cái thay đổi đấy thì phải nhận thức được là thay đổi đấy thì chưa đấy. thế thôi nó chỉ có mỗi ai yêu cầu ấy <laughs> nhận thức được cái thay đổi tiêu chuẩn nó rất ngắn thế thì bây giờ làm thế nào để một là mình khi có nhận một thông tin thay đổi nào nào mình update lại vào vào các cái cái văn bản liên quan và hai là uh, mình uh, mình thông tin được cho các người liên quan thế thì cái này ở về mặt hồ sơ ấy, thì ờ, cái phiếu yêu cầu thay đổi ấy, đây mình để mình tìm cái phiếu yêu cầu thay đổi để anh em xem anh em đợi trình cái phiếu thay đổi mình sửa lại cái cái tài liệu đấy tài liệu lâu lâu rồi alo anh em nghe được không được nhưng mà đang nghe ạ. đơn giản lắm nhưng mà uh, nó đúng theo tinh, tinh thần tiêu chuẩn luôn anh em nào có thể dùng được anh có cái bản 9 nghìn có thể tham khảo 9 nghìn anh không không phải tiêu chuẩn đâu mà là một cái cái bản mẫu đề nghị thay đổi cơ ừ anh anh, anh, anh chia, chia sẻ anh em xem nào vâng vâng trong lúc uh, thì à trong lúc ờ, hung uh, chung thì em cũng tìm ừ. khả năng là em em để cái biểu mẫu ấy ở bên bên máy cũ rồi máy máy cũ máy rồi em để máy công ty kiểm soát thay đổi ấy ngày xưa ngày xưa em làm cái này cho một cái dự án đóng tàu thì cái phần mà thay đổi nó nó đơn giản lắm nhưng mà rất, rất hiệu quả nôm na lại cái biểu thay đổi của nó ấy, thì nó sẽ có một cái mục là uh, ghi là khi thay đổi thì nó sẽ lút ra là các tài liệu liên quan sẽ phải thay đổi theo đấy nó list ra bao gồm quy trình biểu mẫu hướng dẫn thì khi đấy có những tài liệu nào thay đổi thì nó sẽ bắt buộc mọi người phải list ra liên quan lên list hết mẫu này lúc này khả năng em em lại em đã để ở máy cũ công ty rồi uh, ờ, tiện cái cái cái này mình hỏi Vững một chút là tại sao lại Vững luôn luôn cảm giác cái, cái chuyển thay đổi nó không được kiểm soát nhỉ? em thì ờ, thấy vì ờ, vì nha mình phân chia ra quá nhiều cái cái mức độ ấy và nó cái mức độ thay đổi là nó có luôn liên tục nó có rất nhiều có rất nhiều sự thay đổi mà mình kể cả mình cũng không không thể phân ra hết được ấy có những cái nó lại luôn phát sinh trong quá trình sản xuất chẳng hạn ạ à và có những cái mà người ta cũng sẽ không biết được không lường trước người ta không đánh giá được ạ thế bây giờ mình kể cái cái, cái, kể có một cái câu chuyện đơn giản về cái uh, quản lý rủi ro như này nhé ví dụ như là uh, trước khi cơn một cái cơn bão rất là lớn của cấp 10 thì uh, thường thì những người thường thì người ta có cái nhà trong cơn bão thì người ta phải chuẩn, chuẩn bị những cái gì để cơn bão để theo theo vững anh anh nói lại giúp em cái em chưa ờ, nghe như là cái một cái có một cơn bão sợ cấp 10 đến mà cái nhà đó thì ở trong ảnh hưởng trong vùng bị bão rồi vâng. Thì người ta sẽ theo dự vững thì người ta sẽ phải chuẩn bị cái gì để chống bão nhiều ấy thì nhiều ấy đầu tiên là <laughs> mái nhà phải buộc chặt vào chặt vào đúng không tôi là đây là ờ. trong trong trong tâm bão rồi thì... thì ờ, phải ra cường ờ, gắn băng dính vào anh ơi ok rồi thế ví dụ như thế nhá thì ok ông ấy ra cố cả tường mái rồi là uh, gì nhỉ cả cái cửa sổ đúng không thế nhưng mà cuối cùng thì gì nhỉ uh, có một ông khác thì ông bảo tôi thì mua thêm cái thuyền nữa để nếu mà gọi là gì nhỉ ừ, ngập thì thôi thì dùng thuyền để bơi thế là đến lúc mà cơn bão xảy ra cơn bão xảy ra thì nó gió to thì còn mưa tí thế là sau cùng thì nhỉ Ờ, ờ, ờ, mọi thứ thứ thì cũng không bị sao cả bởi vì đã chống được uh, mái này tường này rồi cửa sổ rồi nhưng mà sau cùng thì cái cái cái thuyền ấy, chuẩn bị để cho cái việc mà nó vừa gặp ấy chẳng cần thế thì cái ông cái ông ông chủ nhà ông mới trách cái ông hàng xóm mà xui ông ấy là mua thuyền mày không biết gì tao mua thuyền phí ví dụ thế thế trong trường hợp đấy thì ông hàng xóm ông bảo là thế nhỡ là đâu đâu mà có cái gì nhỉ có cái, dư ờ, mưa gió nó to nữa mà nó ngập thì làm sao đấy thế thì hai ông mình cạnh nhau đấy thì trong trường hợp đấy thì thì một một ông thì cho rằng là cái việc đấy là chuẩn bị có mà một ông thì cho bảo là cái đấy thì là đủ nếu mà nó có chuyện kia xảy ra thì, nhưng mà nó có cái cái ngược lại là gì nhỉ nếu mà không, thực sự mà ông kia ông ông ngay lúc đầu ông đã bảo không có mưa to đâu rồi cũng mưa rồi nhưng mà đến lúc mà gì ạ bão xảy ra lại mưa to và gì ạ không có thuyền để dùng ông chết đuối thế thì những người ngoài nhìn vào sẽ bảo ôi thế kia ông ông kiểm soát cái điểm gọi là cái ông kiểm soát rủi ro ấy là ông ông gì nhỉ không kiểm soát cái chuyện đấy rủi ro tốt nên ông chết thế thì luôn tức là gì ạ với câu qua câu chuyện này luôn luôn có những cái với cái rủi ro mình có thể lường trước trước được hoặc lường quá đấy. khi không mình không lường trước được cái chuyện đó ấy, thì mình không có hành động gì cả thì gọi là không kiểm soát đấy luôn có cái sự không kiểm soát được thế thì bản thân cái việc mà mà vẫn nói là gì nhỉ em vẫn cảm giác là không kiểm soát được thì nó có cái chuyện là gì nhỉ có những cái thứ mình có thể là mình cũng không lường trước được mình không như vậy và nó luôn luôn là cái câu chuyện là gì nhỉ nó không câu chuyện phổ biến trong quản lý rủi ro tức là gì nhỉ ông không đôi khi thì ông ông nghĩ là cái chuyện này nó tôi ông đánh giá một cách nào đó đánh giá ông EV nó bất cứ cái gì đúng không ạ đánh giá bằng đủ các phương pháp gọi là ờ, xác suất này khác rồi nghĩ đủ kế nhưng đôi khi thì ông ra quyết định là gì ạ ông không chuẩn bị cái này là một cái gì đó để đối ứng với trường hợp mà có thể xảy ra và do đó khi nó xảy ra thì ông không đối ứng được và thế là nó, nó xảy ra một loạt những thứ không tốt đúng không đấy thế thì cái câu chuyện quản lý rủi ro nó giống như quản lý cái rủi ro của điểm thay đổi như thế thôi tức là việc mình sẽ luôn luôn khi nó chưa xảy ra thì mình cứ luôn là sợ là rồi à nếu mà nó xảy ra thì do đó là gì nhỉ mình luôn luôn có cảm giác là mình sẽ kiểm không kiểm soát được nhưng mà câu chuyện câu chuyện là khi mà mình nói là kiểm kiểm soát rủi ro ấy, thì nó có cái mức độ gọi là gì nhỉ đôi khi thì là gì ạ? để nó xảy ra thì mình mới đối phó còn đôi khi là mình phải đối phó và mình phải chuẩn bị hết những cái thứ mà đôi khi có thể là đến lúc nó chẳng xảy ra mà mình do đó mình chẳng dùng đến để đối phó thì nó luôn ở cái tình trạng là có thể là đôi khi mình cứ gì nhỉ? mình cứ cảm giác là <laughs> cảm giác về mặt cảm giác luôn luôn cảm giác cái gì đó không được kiểm soát nhưng thực chất mà nói thì câu chuyện kiểm soát rủi ro có nghĩa là một phần đôi khi mình phải chấp nhận một số cái rủi ro hoặc là có sung số cái là mình không thể kiểm soát được đến lúc xảy ra mình biết kiểu đấy thì do đó là cứ yên tâm đi không có gì phải gì đâu <laughs> không có gì phải có lo lắng ok <laughs> tức là ý ý hương là ừ, nhiều khi là mình thấy thì nó nó có vẻ là hơi hơi quá nhưng mà bản chất việc thì nó khi mà về mặt rủi ro thì mình cũng phải ngừa ngừa dừng những khác như vậy đúng không là đôi khi thì ờ, mình ờ, tức là cảm giác quá, là lúc mà nó đôi khi thì mình ừ. cũng, cũng, cũng biết đấy nhưng mà mình cũng không làm nữa nhưng mà đến lúc nó xảy ra đây là mình mình mình vẫn phải quyết định tức là ừ, À, mình vẫn phải sử dụng cái biện pháp đấy đúng không đúng rồi tức là sử dụng biện pháp hay không là cái quyết định của mình còn tuần chưa xảy ra hay không thì đến lúc nó xảy ra tôi biết tức là mình phải lường trước và mình phải chuẩn bị tất cả những phương án đúng rồi nó có xảy ra hay không đúng không thì mình phải nhưng mà nếu mà trong trường hợp mình mình mình tự nhiên thì thôi thì mình quyết đoán một cái ví dụ mình đang đang thiếu cái, cái nguồn lực đang thiếu tiền không thể mua được cái đấy mình thôi, thì, thôi thì, thì nó xảy ra chẳng hạn ờ, nó xảy ra thì đấy chẳng hạn thì cái đấy cái đấy cái đấy, cái đấy liên quan đến rủi ro rủi ro cái điểm thay đổi nó kiểu kiểu như thế không? Nó có thể thấy nó kiểu kiểu đấy. Okay. Ừ. Uh, cái cái phần à, thay đổi này thì anh em nào có ý kiến thêm không? Ở đây mình mình sâu cho anh em thêm một cái này nhé, xong là mình, uh, mình chuyển chủ đề xem chủ đề khác sang này thì còn một số chủ đề nữa ví dụ như đánh giá cái tính khả thi thế mình thấy cái, cái chủ đề này cũng khá là hay ừ, đây mình sâu cho anh em một cái bản này anh em à, coi qua cái bản này nó đơn giản lắm nó nó không có gì phức tạp cả nhưng mà đây anh em nhìn được không nhìn được anh ạ đấy thì cái bản này là bản một cái bản kế hoạch thực hiện thay đổi thì cái này là thay đổi không phải là thay đổi 4M liên quan đến sản xuất mà cái thay đổi này là thay đổi liên quan hệ thống anh em nhớ cho là, nó thay đổi thì nó có thay đổi đối với uh, yêu cầu khách hàng thay đổi hệ thống thay đổi tài liệu đúng không thay đổi về bốn thay đổi về cái sản xuất đấy thay đổi về kỹ thuật thay đổi khối nhà thì đây cái này nó liên quan thay đổi hệ thống ví dụ như là đây một cái cái yêu cầu thay đổi thì ờ, thì cái nội dung thay đổi em viết đây Đấy. Sau đó thì ờ, đến khi phần xem xét thì ở đây ngoài cái việc mà uh, quyết định thay đổi thì phải xem xét đến các cái tài liệu liên quan thì đây nó sẽ có là các cái nội dung liên quan thay đổi Đấy. rồi các cái uh, nội dung tức ngoài cái nội dung liên quan tài liệu bao gồm là các cái quy trình có thay đổi gì không này biểu mẫu khác có thay đổi gì không hướng dẫn thay đổi gì không giả sử như là đây mình nói là thay đổi cái ờ, sơ đồ tổ chức đi đấy thì khi thay đổi sơ đồ tổ chức thì cái quy trình nào nó sẽ liên quan đến sơ đồ tổ chức ngày xưa giả sử mình đang có tất cả là phòng sản xuất nhưng mà sau này vì quy mô công ty lớn lên thì cái phòng sản xuất là tách ra là phòng sản xuất riêng và cái phòng kỹ thuật riêng phòng lập kế hoạch sản xuất ấy, riêng phòng chuẩn bị sản xuất riêng giả sử như là mình thay đổi như vậy thì khi đó quy trình các quy trình liên quan có quy trình nào phải ảnh hưởng và phải thay đổi không biểu mẫu có cái biểu mẫu nào phải thay đổi không hướng dẫn thì có những hướng dẫn nào phải thay đổi không thì đấy là phần xây dựng tài liệu thứ hai là xem xét đến các cái nội dung liên quan đến bộ phận khác các bộ phận khác liên quan thì có gì thay đổi rồi xem xét đến các nguồn lực mới được bổ sung xem xét phân công trách nhiệm hạn và ngoài tất cả cái này ra thì còn các rủi ro khác thì bản thẩm mỹ đây thì mình thấy cái bảng này là cũng là một cái bảng khá là hay đây là cái bảng mà liên quan đến đến xem xét thay đổi đối với hệ thống hệ thống không thể được bốn mờ đó. thế còn một số công ty thì à, lại kiểm soát thay đổi kiểu khác mình có thể sâu cho bạn xem một cái bảng khác đây bảng này anh em nhìn được bản này không bản kiểm soát thay đổi tạm thời này đó vâng ừ. thế thì ở ờ, cái bảng kiểm soát thay đổi tạm thời này thì nó sẽ liên quan đến ờ, đến sản phẩm ở trong tiêu chuẩn nó có một cái mục gọi là thay đổi tạm thời thay đổi tạm thời tức là nó không nó không phải là thay đổi hạn mà là thay đổi ở mục 86 ấy 8 hay 8,7 7 đấy nó có một cái mục là thay đổi tạm thời là 8.5 chứ xin lỗi à, 8.5.6 kiểm soát thay đổi tạm thời em nào đã gặp cái này cho bên bên bên ờ, bên hào gặp vấn đề chưa kiểm soát thay đổi tạm thời thay đổi tạm thời là là cái phương pháp thay đổi tức là tạm thời trong một thời gian ngắn thôi sau đó lại trở về lại cái ban đầu ừ. thì đấy thì người ta gọi là thay đổi tạm thời thì trong thay đổi tạm thời nó chia làm hai loại là thay đổi ờ, backup tức là nó sử dụng cái cái cái phương pháp giống y phương pháp ban đầu đấy. thế còn cái phương pháp thứ hai là phương pháp thay thế là sử dụng phương pháp khác mình lấy một cái ví dụ này giả sử như là bạn có 10 cái máy đúc đúc nhôm ấy bên tôi chưa là máy đúc nhôm 10 máy đúc giống y chang nhau nhưng mà trong đấy thì mình dùng 9 cái thế còn một cái, cái máy mà mình mình không dùng mấy máy đấy mình sử dụng để trong trường hợp là, là một trong chín cái máy kia nó hỏng đem cái máy này ra dùng cái, cái đấy backup backup tức là dùng cái khác nó tương tự để gia công thì đấy là cũng là thay đổi nhưng mà thay đổi đấy là nó là gọi là backup thế còn một cái nữa người ta gọi là thay đổi là thay đổi thay thế thay đổi tạm thời thay thế ví dụ như là uh, trước mình có làm một công ty về đúc nhôm ấy thì nó có hai cái lò lung nhôm một cái lò lung là lung, bằng điện và một cái lò lung bằng ga thì à, trước đây là công ty uh, sử dụng cái lò lung ga mà vì lý do đó thì công ty chuyển hẳn sang lò lung điện thế thì cái lò lung ga người ta vẫn để thế thì khi mà à, do cái bảo dưỡng hay là do hỏng hóc hay do gì đó thì cái lò lung điện nó hỏng nhỉ người ta đem lò lung ga ra người ta dùng thì cái đấy người ta gọi là phương pháp thay thế và cái lò lung ga đem ra dùng thì dùng trong một quãng thời gian nào đó khi mà khắc phục xong cái lò lung điện thì nó quay trở lại lò lung điện cái đấy người ta gọi là thay đổi tạm thời đó thì thay đổi tạm thời thì nó chia làm hai hai loại đấy một là backup backup tức là dùng những phương pháp y như phương pháp ban đầu gọi là thay đổi tạm ờ, thời à, theo cái phương pháp backup bằng cái là thay thế thay thế thì nó sử dụng cái phương pháp nó khác thay đổi nhưng nó khác cái phương pháp đầu thì mình gọi là thay thế thế thì đối với backup thì không cần phải làm gì hết nhưng mà đối với phương pháp thay thế chẳng hạn đối với phương pháp thay thế thì bắt buộc là bạn phải phân tích là FMEA Control Plan, Work Instruction tức là bạn phải có những cái hướng dẫn công việc có những cái bản uh, ờ, phân tích sai lỗi khi mà dùng phương pháp thay thế và có những bản uh, ờ, gọi là bản bản uh, control plan tức là cái bản uh, ờ, kiểm kiểm soát đấy, đối với cái thay đổi đó thì ở trong tiêu chuẩn ở cái mục 8.5.6 thì nó có mục là kiểm soát thay đổi đồng thời các bạn thế thì khi mà thay đổi đồng thời thì nó cũng bắt là bạn phải uh, uh, tức là khi mà mình xác định ra là mình trong hệ thống của mình nó có cái phương pháp thay đổi tạm thời thì bắt buộc ấy là là mình phải lêu vào một cái bảng đó ví dụ đây ở cái bảng này mình thấy là nó sẽ có là cái cái mã sản phẩm tên sản phẩm tên công đoạn và cái phương pháp thay đổi tạm thời của mình là cái gì ngay cái, cái bản thân là ngay ban đầu sẽ định ra và cái phương pháp này là phương pháp backup hay là phương pháp thay thế và từ cái phương pháp backup phương pháp thay thế này thì đưa ra cái bản là cái cái, cái phương pháp kiểm soát của mình là cụ thể là gì và cái phương pháp kiểm soát nó có ảnh hưởng gì đến cái FMEA nó cần control plan phải làm FMEA không có control plan không có nutrition có form không nếu có thì mình tích hết đây thì đây là một cái bản gọi là bản kế hoạch kiểm soát thay đổi tạm thời trong cái phần thay đổi thì nó có một phần này nữa bên chủ tiến bên chủ hào thì đã làm cái thay đổi tạm thời này chưa chưa anh ạ cái này chưa áp dụng sang về cái thay đổi tạm thời này á thì bên em có trường hợp make up á nhất là về cái máy đúc á ừ. giả sử một cái sản phẩm này có thể đúc được nhiều loại máy đúc khác nhau á thì về trường hợp ừ. máy up thì bên em thường ghi vào ghi chú thường ghi chú trong mấy cột trong cái bảng trường và đen luôn để chỉ cho khách hàng phê duyệt luôn ừ. ờ. tức là Ở ờ, trong trong trong đúc ấy thì mình sẽ quy định là sản phẩm này đúc trên máy nào đúng không Vâng, vâng ạ nhưng nhưng nhưng mà nhiều khi cái máy nó hỏng hay cái gì đó thì mình bắt buộc mình chuyển cái mã đấy sang một cái máy khác máy khác vâng và như vậy thì mình đã cái cái này là mình có kế hoạch từ trước rồi vâng nghĩa là khi triển khai sản phẩm mới bên em đã dự trù về trường hợp đấy dự rồi dự trù cái này rồi rồi đúng không thì nó vâng. thì đối với cái backup thì nó không vấn đề gì bởi vì là cái cái cách vận hành cái máy đúc mà bạn vâng. đổi sang nó cũng giống như cái máy đúc ban đầu các cái rủi vâng. ro nó cũng tương tự thành ra là đối với backup thì mình không làm cái gì hết không phải, dạ, phải làm gì chủ yếu là mình lốt lại trong cái hồ sơ là mình đã chuyển máy để để, sau này mình truy xuất nguồn gốc dễ thôi cái thay đổi tạm thời chưa làm ạ thì hiện nay đang có một sản phẩm cũng đang thay đổi tạm thời nhưng bên em đã liên lạc với khách hàng ấy thì ừ. được khách hàng hướng dẫn là cứ làm cái viết cái process trên thay đổi như bình thường ừ. xong bao giờ quay trở lại cái phương pháp cũ ấy, thì lại làm một cái thay đổi tiếp nên là khách ờ. hàng yêu cầu yeah. ở ờ, trong trong A, trong ADF e thì nó có cái mục 8.5 6.1 ấy, thì là gọi là kiểm soát thể tạm thời thì cái này nó bắt là mình phải xác định ngay từ đầu và nếu trường hợp à. khách hàng có yêu cầu là, là phải đưa khách hàng phê duyệt trước ngay trên cái giai đoạn mà, mà gọi là đề xuất fintech ấy, là nó đã phải có cái này rồi tức là phải xác định trước rồi xác định trước rồi cái này bên chưa làm cái bảng này mình xác định trước rồi thì trong kiểm soát thay đổi thay đổi thì nó có một cái phần nó thay đổi đồng thời thì nó hơi là lạ anh em nghĩa là em hỏi thêm một chút với cái bảng này của anh á nghĩa là cái này là chung cái bảng này chỉ dành cho một mã thôi đúng không và gửi để trình khách hàng đúng không à, mình có thể làm một mã nhưng cũng có thể làm nhiều mã trong một khách hàng mình đệ trình một cái một khách hàng nó có nhiều à, mã vâng. thì mình có thể là chỉ dành cho một đấy. dành cho một khách hàng thôi đúng không thông thường thì nó sẽ làm cho một khách hàng vâng ừ. rồi vâng, rồi vâng. thì thì trong trong mình phải phân tích là là trong tất cả các bạn thì có công đoạn nào mà mình mình có thể đổi tạm thời không vâng. có cái phương pháp thay đổi tạm thời không ừ, nếu có thì mình sẽ list vào đây à, cảm ơn thì ờ, ở cái chủ đề kiểm soát thay đổi chắc là ờ, mình, mình ờ, anh em còn còn hỏi cái này không còn hỏi về cái, cái thay đổi không